bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu là Rinnai KGE N661 VFTS. Đây là nội thất bên trong của bếp đây. Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp. đây là máy phát của bếp Rồi, bếp nướng hai tầng lửa nè có mâm và vỉ nướng bằng cái nóc bếp nướng hai, hai tầng lửa thì khi mình, mình nướng á ít phải chở hơn ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam á thứ nhất, <clears throat> thứ nhất là bếp được uh, xuất xuất xứ từ Nhật nè rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự động đây là cảm biến phá ga tự động nè khi gió hỏi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa cảm biến này nó sẽ tự động phá ga rất là an toàn thứ ba nữa là bếp ga Nhật chất là tiết kiệm ga tính năng đầu tiên á, tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng đây. tôi sẽ tắt đèn cho các bạn nhìn ngọn lửa đây. bếp nướng thì mình phải giữ tay từ 3 đến 5 giây để ngọn lửa nó cháy đều ra do cái bề mặt mâm lửa bếp nướng nó lớn á nếu mà khi mà mình sử dụng á mình mà nhắn và buông ra liền á nó sẽ tắt nên đâu cần phải, phải cần giữ từ 3 đến 5 giây đây ngọn lửa xanh đẹp nè bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa cũng, <clears throat> thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây bếp đã phá ra và kẹp theo tiếng bếp bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn à, đây là cảm biến chạm đáy nồi nè khi cảm biến này nặng <clears throat> nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và thoát ra thì dưới thì <clears throat> dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá đây, thì sẽ à, dùng hai à, hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi nè còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ nó dao động từ 200 đến hai trăm rưỡi độ thì cho dù các bạn có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên khi chúng ta sử dụng á một bếp thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa <clears throat> nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng các loại pin <clears throat> nhưng các loại pin này à, sử dụng cho bếp ga Nhật rất là kém nè như pin con ó con thỏ pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có nhiệt độ cao đây 203 độ bếp bên phải cũng đã tự động giảm giảm lửa <coughs> đây 200 cũng 203 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn để khắc phục bề bên đó, đối với dòng bếp này thì để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm cực dương nè khi giao bếp thì tôi cũng đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn đấu cực đi hai pin đó là một cục sạc đó là cục sạc có đoạn dây dài 3 mét giúp chúng ta khỏi lo về dây còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật các cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu <coughs> từ châu Âu hay là Nhật á các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ, công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh hai bếp đã tự động tắt lửa và phát ra sau chế độ là nước căng nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây chờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây, hồi nãy tôi thử bếp bằng hai cái pin đại nè pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin nè à. nên tôi gắn kèm một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc cái lò xo vào cực dương à, dấu cộng là cực dương nè các bạn móc vào một đầu lò xo tiếp vào miếng thép trong hộp pin Đây. bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp pin yếu á các bạn có thể theo dõi theo cái nhiệt tính lửa của bếp đây nhiệt tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu còn đây là đầu chờ sạc nè bây giờ nó sẵn đây khi hết pin các bạn cắm sạc vào rồi sẽ cắm sạc thử đây thời gian sạc nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian mà theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì cái này pin này còn đang sạc được nè khi nó chuyển màu xanh là pin đầy thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được ờ, thời gian mà ta mong muốn từ 1 phút đến 60 phút à, mình có nhiều thời gian ờ, dành cho gia đình hơn thì các bạn mượn vào ổ cắm hẹn giờ nè sau đó các bạn cắm vào <coughs> các bạn mượn cục, cục sạc cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây tôi sẽ thử một phút thử bếp tôi sẽ thử một phút khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin pin này á một lần sạc á các bạn xài được từ 2 đến 3 tháng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 và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây sau một phút hàng giờ trên ấu cắm nè bếp cũng đã tự động tắt lửa và phá ra khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mắm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua ở dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video bếp sau